Ok xin chào toàn thể anh em Thì uh, như anh em nào đã chót thua ta trên các cổng game online đổi thưởng như là Go88, Sunwin, B52, 789 Club, uh, à, Kukasilo hay là VIP68 Thì anh em xem hết cái video clip ngày hôm nay Thì uh, trung tâm tư vấn cờ bịp chúng tôi giới thiệu anh em và chia sẻ tất cả anh em về một cái phương pháp để giúp cho anh em khi anh em chơi những cổng game online đổi thưởng thì anh em chúng ta có thể là chiến thắng nó là hoàn toàn nó tuyệt đối 100% thì à, với những cái video clip trước thì à, tôi đã chia sẻ cho anh em về những cái phần mềm đó là tun hack tài xỉu đấy tun hack sóc đĩa rất là nhiều phương pháp để cho anh em chúng ta chơi nhưng đến video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ anh em và hướng dẫn anh em cách đấy để anh em chúng ta khi anh em chúng ta chơi những cổng game online đổi thưởng anh em chúng ta có thể biết trước được kết quả anh em nhé thì uh, cơ sở bên tôi đấy vừa phát minh ra và lập trình ra một cái phần mềm đấy có thể xâm nhập được tất cả những cổng game online đổi thưởng và có thể biết trước được kết quả anh em nhé thì à, khi anh em chúng ta chơi tài xỉu thì anh em chúng ta có thể biết trước được là về tài là về xỉu đó là anh em sử dụng đấy, những quy luật công thức để anh em chúng ta có thể biết trước được kết quả này hoặc là khi anh em chúng ta chơi tại chơi sóc đĩa thì anh em chúng ta có thể biết trước là về chẵn hoặc về nẻ thì hôm nay mình sẽ đi vào trực tiếp này đấy và mình sẽ test thử cho anh em đấy trên cổng game vip 68 anh em nhé thì đây là cổng game hoàn toàn là mới rất uy tín sau đây mình sẽ đi vào trực tiếp này đấy và mình test thử cho anh em xem thì anh em chúng ta lưu ý cho mình này thì à, bây giờ là gần hết thời gian rồi thì mình sẽ test cho anh em cái ván mới anh em nhé thì à, quy luật này thì công thức này thì mình sẽ không bán vì một cái phần mềm lập trình ra thì hoàn toàn là rất là nhiều tiền thì mình à, hình thức là mình anh em nào mà muốn à, kéo đấy chia 5 năm thì anh em chỉ chúng ta kết bạn zalo qua số điện thoại hiển thị trên mình đấy hoặc là anh em chúng ta liên hệ trực tiếp với tôi đấy để tôi có thể giúp cho anh em đấy kéo anh em về vào đấy anh em chúng ta chỉ việc lập tài khoản này đấy và nạp vốn vào là tôi thể giúp anh em lấy lại tất cả những gì mình đã mất thì uh, như thế này mình sẽ đánh tài anh em nhé đấy uri tất tay anh em này anh em ạ đấy ok anh em thì uh, số vốn của mình là 6 triệu đấy tôi sẽ kéo thử cho anh em xem nhé đấy anh em nào mà thua tha trên những cổng game online đổi thưởng đấy Go88 Sunwin B52 789 Club đấy Kuka Siro Thabet đấy tất cả cổng game online đổi thưởng thì anh em chúng ta nhanh tay liên hệ trực tiếp với tôi để anh em chúng ta có thể là biết đến cái phương pháp chơi này đấy là hoàn toàn giúp cho anh em chúng ta về bờ nó là 100 phần trăm anh em nhé đấy thì uh, như vừa rồi thì mình đánh 6 triệu vào tài này đấy uri tất tay vào tài số vốn của mình hiện tại là 6 triệu nhé tiếng nào mình cũng u lý rất tay đấy để cho anh em biết được là cái độ chính xác của cái công nghệ cái phần mềm mà công ty bên tôi lập trình ra hoàn toàn có thể xâm nhập tới những cổng game online đổi thưởng và chính xác giúp anh em đấy về bờ nó là 100% tài 100% anh em này đấy tài 16 anh em nhé đấy 556 rất là chính xác anh em nhé đấy 556 ok anh em quy luật công thức này thì uh, hoàn toàn là tôi không bán đấy tôi chỉ giúp anh em đấy anh em chúng ta chỉ việc lập tài khoản anh em chúng ta lạp vốn vào là tôi có thể là kéo cho anh em đấy về bờ nó là 100 phần trăm như thế này tôi sẽ u đi tất tay này đấy về xỉu anh em nhé đấy ok anh em này đấy anh em nào mà thua tha xa bờ anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi đấy để anh em chúng ta có thể là biết được cái phương pháp chơi này đấy nó hoàn toàn có thể là chiến thắng tất cả các nhà các uh, cổng game online đổi thưởng hoàn toàn có thể là xâm nhập vào những cổng uh, ờ, hoàn toàn có thể là chiến thắng tất cả nhà cái em nhé thì uh, anh em nào mà muốn uh, kéo đấy thì anh em uh, số vốn anh em làm ít nhất đấy là từ 2m đấy đổ lên anh em nhé đấy vì uh, thời nhân viên bên mình hoặc là hình thức cơ sở bên tôi là không uh, kéo những số vốn nhỏ đấy từ 2m đổ lên anh em chúng ta lập tài khoản lạp tiền vào đấy là mình sẽ kéo hỗ trợ anh em đấy nó là 100 trăm xỉu anh em này 134 này xỉu này đấy tiếp tục như thế này cũng sẽ u lý tất tay anh em nhé đấy 134 đúng anh em số vốn hiện tại của mình là 6 triệu đấy bây giờ lên là 23 triệu 5 500 22.400 này đấy như thế này tôi sẽ u lý tất tay vào xỉu này đấy anh em nhé đấy anh em yên tâm đấy với cái công với cái phương pháp chơi đấy mà hôm nay tôi giới thiệu anh em và chia sẻ tất cả anh em đấy thì hoàn toàn có thể giúp tất cả anh em về bờ nó là 100% đấy anh em thua tha xa bờ đấy anh em đã lâm vào cảnh nợ lần đấy trên những cổng game online đổi thưởng thì anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp với tôi đấy tôi sẽ giúp cho anh em về bờ một cách an toàn anh em nhé đấy nhiều anh em nói là tại sao nói là có cái phương pháp chơi này mà không một mình đi đánh đấy thì tiện đây tôi cũng nói luôn với anh em này cái phương pháp chơi này đấy đấy nó chỉ tôi đây là hình thức là tôi à, đang muốn là à, giúp cho anh em đấy kéo anh em về bờ với hình thức là đây là trường hợp là không phải là một mình tôi có thể lập được nhiều tài khoản mà tôi mượn tài khoản của anh em đấy để lấy tiền của nhà cái đấy như thế này chắc chắn là xỉu này anh em chúng ta nhìn này cộng tiền này xỉu 100 phần trăm đấy rất là chuẩn anh em nhé đấy thì uh, thời lượng video không có nhiều thì uh, tôi sẽ kết cho anh em đấy một vài tay một hai tay nữa đấy và tôi sẽ kết thúc cái video clip tại đây còn những anh em nào mà thực sự đấy muốn về bờ muốn uh, uh, kiếm tiền trên cổng game online đổi thưởng trên tất cả cổng game online đổi thưởng thì anh em liên hệ trực tiếp với mình đấy qua số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp qua zalo đấy kết bạn cho tôi cho tôi và tôi sẽ giúp cho anh em nhé như thế này tôi sẽ u đi tất tay là về tài này đấy tài 100% anh em nhé đấy và sau đó tôi sẽ sang đấy về bộ môn sóc đĩa để tôi test cho anh em một vài ba tay đấy để trải nghiệm cho anh em về phương pháp công thức chơi này đấy nó có hiệu quả hay không anh em nhé chắc chắn với anh em tiếng này 100% tài này đấy anh em nào thua ta xa bờ thì anh em cứ liên lại trực tiếp với tôi tài 100% anh em nhé đấy 456 tài 100% anh em này đấy rất là chính xác luôn đấy với công thức quy luật này thì anh em chúng ta lưu ý của mình nhé phương pháp chơi này thì hoàn toàn có thể giúp cho anh em đấy chiến thắng là 100% sau đây mình sẽ vào trò chơi sóc đĩa này đấy để mình test cho anh em xem đấy với phương pháp này thì à, đây là cái phương pháp độc quyền đấy hoàn toàn là cơ sở bên tôi là hoàn toàn độc quyền anh em nhé thì anh em nào mà thua tha thì anh em liên hệ trực tiếp với tôi đấy ok anh em này tiếng này tôi tiếp tục là tôi sẽ vào chẵn cho anh em này tôi vào chẵn 20m anh em nhé anh em nào mà thua tha trên những cổng game online đổi thưởng về anh trò chơi sóc đĩa tài xỉu đấy hoặc là bài baccarat anh em cứ liên lạc trực tiếp với tôi đấy tôi giúp cho anh em có những phương pháp chơi cách đánh hoàn toàn hiệu quả nó là 100% chắc chắn 100% phần trăm chẵn này sấp đôi anh em chúng ta nhìn này đấy thì uh, kỷ niệm cho anh em một tiếng nữa nhé và tôi sẽ kết thúc cái video clip tại đây đấy vì thời lượng video cũng có hạn anh em nào mà có nhu cầu thì anh em liên lại chúng ta liên lại trực tiếp nhé đấy như thế này tôi sẽ đánh lẻ anh em nhé đấy chắc chắn 100% ra lẻ này đấy tôi đánh 20 m vào lẻ cho anh em này đấy cái phương pháp chơi này thì anh em chúng ta có thể áp dụng vào trò chơi tài xỉu này sóc đĩa này bài ba carat này đấy đấy những cái phương những cái trò chơi này anh em chúng ta có thể biết trước được kết quả nó là chính xác hiệu quả nó là 100% anh em nào mà uh, cần uh, cần kéo thì anh em chúng ta có thể lập tài khoản nạp trực tiếp vốn vào đấy và tôi sẽ giúp cho anh em đấy chiến thắng tuyệt đối nhá đấy ba trắng anh em chúng ta nhìn này hoàn toàn chính xác và hoàn toàn hiệu quả anh em nhé đấy thì uh, như vừa rồi thì mình đã trải nghiệm cho anh em về cái phương pháp chơi đó là tôi sử dụng đấy cái công thức quy luật và cái mẹo của cơ sở bên tôi lập trình ra đấy thì anh em nào mà có nhu cầu thì anh em đi hệ trực tiếp thì hiện tại là mình đang có hai chi nhánh ở hai miền Bắc và miền Nam miền Bắc thì mình có cửa hàng ở cạnh bến xe Mỹ Đình Hà Nội này miền Nam thì mình có cửa hàng ở cạnh bến xe miền Đông Sài Gòn đấy anh em có thể đến trực tiếp đấy thử trực tiếp trao đổi trực tiếp hoặc như anh em nào ở xa mà muốn kéo hoặc là muốn uh, hình thức là muốn uh, lấy lại những cái gì mình đã mất thì anh em chúng ta liên hệ trực tiếp với tôi đấy thì chào tất cả anh em thì cảm ơn tất cả anh em xem clip